một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật. Bếp này có thương hiệu là Rinnai. Mã số series của bếp là RT62WH5T. Mã số bảo hành của bếp là 004283. Tôi sẽ cho các bạn xem nội thất phía bên trong của bếp đây. Bếp vẫn còn khá là đẹp. Bây giờ thì ờ, tôi sẽ đóng nắp lại và thử những tính năng của bếp để các bạn xem. đầu tiên của bếp tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên bếp này có hai tầng lửa có hai cái mâm nướng mà bị nướng được làm tí nóc luôn ngọn lửa cháy xanh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 tôi sẽ bật chức năng hẹn giờ cho các bạn xem mặc định lúc bật lên sẽ là 9 phút các bạn tăng tối đa được là 15 phút và nhỏ nhất là một phút tôi sẽ để một phút nhỏ nhất là một phút để hưởng chức năng hẹn giờ cho các bạn xem bếp này thì nó hao pin hơn bếp ga của Việt Nam tại vì khi mà các bạn sử dụng một bếp những bếp còn lại nó cũng sẽ đều lánh lửa theo mục đích là để đốt cháy cái lượng ga thường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 tại vì thời điểm khác thời điểm mở bếp khác nhau vị trí khác nhau nên nhiệt độ của bếp có thể cũng sẽ khác nhau bên phải của tôi đã khóa ra tắt có đang mở này bên bên trái của tôi cũng đã khóa ra luôn dù công tắc có năng mở thực hiện chức năng khóa ra của bếp cạnh nồi thành công bếp đứng cũng đã khóa ra, khi hết giờ thực hiện chức năng hẹn giờ thành công Dạ, nó hao pin hơn bếp ga của Việt Nam nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó, pin con thỏ như thế này giá là 15 cho đến 20 ngàn một cặp thì các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần nhưng loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba sử dụng được khoảng hơn một tháng giá là 40 ngàn một cặp rất là tốn kém để tiết kiệm chi phí chúng ta cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để các bạn sử dụng một cách nó tiết kiệm hơn đó,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 cực dương pin khi giao cho các bạn chúng ta làm dấu sẵn rồi dấu trừ là cực âm và dấu cộng là cực dương chúng ta móc cái lò xo vào cực dương và lắp vào hộp pin thôi trong hộp pin có ký tự dấu trừ và dấu cộng dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp vào y trang như vậy tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu để lâu ngày sẽ làm hỏng pin cũng như bếp sẽ không có hoạt động được và các bạn lưu ý phải để đầu của một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép trong hộp pin để thích để đất truyền điện bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường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 cũng như thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng để có thể nhân đôi thời gian sử dụng của cái kiềng lên bếp này á thì nó có cặp kiềng zin của nó sử dụng được khoảng từ 5 đến 6 năm chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp nữa để nhân đôi thời gian sử dụng của nó lên thành 8 cho đến 10 năm hoặc là trong thời gian sử dụng các bạn mà có làm hư hỏng kiềng á chúng ta cũng có hàng để thay không có lo sợ không có đồ để thay nữa bước này á, thì ngoài hai cái chức năng an toàn là khóa ga khi nước cạnh nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thì nó còn một số chức năng ờ, tiện ích khác khi nấu nướng tôi sẽ test cho các bạn xem luôn ở bên phía tay trái của tôi thì nó có chức năng rang và chức năng chọn nhiệt độ chiên đây hình số 3 là chức năng rang bếp có quay cảm biến không bên này như tôi đã giới thiệu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 còn ở kế bên nó là chức năng chọn nhiệt độ chiên nó có ba cái có nhiệt độ mặc định là 160 180 và 200 độ C các bạn chỉ việc bấm di chuyển cho cái đèn nó sáng ở cái vị trí mà chúng ta cho là thích hợp với cái thực phẩm mà chúng ta đang chiên thì bếp sẽ bảo lưu ở nhiệt độ đó giúp chúng ta chiên đồ ăn ở một cái nhiệt độ ổn định không có lo sợ bị cháy khét và quá lửa còn ở bên phía tay phải thì nó có chức năng nấu cơm nấu cháo và chức năng nấu nước sôi cái hình nấu nước cái hình ấm nước này là chức năng nấu nước sôi nè khi các bạn sử dụng nước này chức năng này thì các bạn nấu nước nước trong nồi nó sôi lên 5 phút sau bếp sẽ khóa ga cho chúng ta để thứ nhất là để an toàn đề phòng trường hợp chúng ta quên tắt các bài điều quan trọng nhất đó là nó có thể giết hết vi khuẩn cho các bạn tại vì vi khuẩn nó cần phải ở trong nước sôi 5 phút thì mới thật sự là chết hẳn được còn ờ, cái cô tô cơm này là chức năng nấu cơm và nấu cháo đây ở trên là nấu cháo và ở dưới là nấu cơm đối với chức năng nấu cháo thì các bạn chọn để sử dụng thôi còn với chức năng nấu cơm này á nếu mà ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi dành riêng cho bếp ga để nấu cơm giá là hơn 3 triệu đồng ở bên Nhật giá 3 triệu đồng nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam nên ở Việt Nam thì chúng tôi khuyên dùng các bạn sử dụng những loại nồi nó có đáy nồi dày và đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất tôi đang thử chức năng nấu nước sôi cho các bạn xem đây nước trong nồi tôi sẽ ờ, bỏ ít thôi để nó sôi một cách nhanh cho các bạn thử xem chức năng nấu nước sôi như thế nào ngoài ra một cái mẹo nhỏ khi mà các bạn sử dụng bếp nướng chúng ta không nên đó vì bếp nướng này nó có hai tầng lửa giúp các bạn có thể nướng đồ ăn mà không cần phải chờ niêu nên tôi khuyên các bạn là đồ ăn chúng ta không nên để một tảng lớn vào để nướng mà chúng ta nên cắt đồ ăn ra nó vừa vặn thôi sắp đều vào vị nướng và chúng ta nướng một ít nước vào khay nướng để khi mà nướng hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thức ăn thực phẩm chúng ta cũng không có bị khô cứng sau khi nướng nữa